chào anh em à, giới thiệu với anh em hôm nay thì cơ sở chúng tôi hàng mới về mẫu áo đủ bài cổ tay dành cho anh em đam mê chơi bài lá Đấy, mẫu áo này thì anh em à, đi chơi à, bài đặc biệt là chơi ba cây chơi liêu rất phù hợp cho anh em anh em đi chơi anh em không đùa bài được thì anh em à, có cái áo này hỗ trợ anh em đổ bài rất tuyệt vời luôn đây là mẫu áo khoác phao anh em nhé Đấy, thời tiết à, ngoài bắc cuối năm là trời vừa lạnh thì rất thuận lợi cho anh em anh em à, cái áo này này là anh em dùng pin dùng pin tiểu đấy đây là khay lắp pin của máy anh em lắp cho bung cục pin tiểu đây bung cục pin tiểu này đấy nhỏ này thôi đặt một cục nguyên tiểu vào ở cái à, cổ tay cái áo này có một cái à, một đổi bài nói chung là dùng áo đổi bài cổ tay rất là kín đáo nhé em đổi bài rất là kín luôn đây là cái mỏ đổi bài cổ tay khi anh em chơi anh em hao ra bài và anh em đục rất là đơn giản đây được hai cây tiếp điện, tôi sẽ mặc vào và tôi sẽ được rồi, cho anh em xem chung là đã dùng những cái công nghệ áo bài này thì à, tôi thấy rất tuyệt kín và được rất nhiều anh em yêu chuộng đấy nó rất ấm áp nhé đấy. ví dụ là trong thân, à, chơi sân chơi anh em à, lên bài lên bài điểm số thấp này thôi anh em muốn giấu đi thì anh em cho cây nào muốn hao em bỏ vào cuối cùng Mà cho em chơi trên cùng tôi trên cùng nhá thì động tác dặn bài em đánh chữ V này Đấy. động tác ừ, chia bài này à, đấu dây bài thành công và sau đó anh em sẽ đổi cây đấu đi sang cái bài khác điểm số cao hơn đấy bây giờ tôi đấu cây ca và tôi lên à, bán bài chẳng hạn như cây át cây 10 q này một điểm bài tôi cho cây 10 đến trên cùng này động tác tặng bài này à, chữ v này tặng bài này Đấy. nhưng này chúng ta mạnh bài này Đấy. đã được thành công rất đơn giản thôi rất là kín đáo luôn để động tác nhẹ nhàng mạnh bài này là được thành công cơ sở thì có rất nhiều mẫu áo và rất nhiều size dành cho anh em à, từ cân nặng 6, 45 cân trở lên đến 90 cân đều có đầy đủ size và các mẫu áo cho anh em anh em nào mà có nhu cầu đam mê và về cái công nghệ áo bài này thì tôi có số điện thoại 0346 0947 chúng tôi làm việc 24 24 các ngày trong tuần lúc nào cũng à, tiếp đón anh em áo có bảo hành cho anh em nhé em mua thì đều có thẻ bảo hành chất lượng Đấy, bảo hành cho anh em trong vòng một năm xin chào anh em